với phần môn lớn lý thuyết. Rồi phần môn nhỏ 1.1 thầy cùng các bạn tìm hiểu về thang sóng điện tử. Ở đây thầy cùng các bạn giới thiệu với nhau một cái thang sóng điện tử đây. À, thang sóng điện tử ở đây. À, thầy cùng các bạn nhớ được đó là gì? Trong thang sóng điện tử thì có các loại tia sau, có các loại sóng sau. Thứ nhất, sóng vô tuyến. Thứ hai, tia hồng ngoại tên là IR. Thứ ba, ánh sáng nhìn thấy. Thứ tư tia tử ngoại hay là UV, 5 tia X hay còn gọi là tia Roentgen, 6 tia gamma đều có cùng bản chất là sóng điện tử và chỉ khác nhau về tần số. Đây là thang sóng điện tử. Được chưa nhỉ? Sự khác nhau về tần số thì dẫn đến sự khác nhau về tính chất và công dụng của chúng. Và tần số bước sóng trên chân không của các loại thang sóng điện tử được thể hiện ở cái hình vẽ dưới đây. Các bạn nhìn đây ạ. Đấy miền sóng điện tử của ta sóng vô tuyến thì bước sóng từ 3 nhân 10 mũ 4 đến 10 mũ trừ 4 mét đúng nhỉ đúng như này và chúng ta có một cái bảng sóng như thế không đây ạ bảng đây bảng màu đây đấy đỏ da cam vàng lục lam tràm và tím được chưa bước sóng đây cái bảng này thầy nghĩ rằng các bạn nên ờ, học thuộc nó trước mỗi kỳ thi thầy cùng các bạn ghi lại thang sóng điện tử nhá đây ạ thang sóng điện tử thầy đây chiều nay là chiều tăng dần của mức sóng lambda tăng dần và chiều ngược lại là F giảm dần khi lambda tăng dần thì F phải giảm giảm dần thôi được chưa chúng ta hãy nhìn lại với các thông số này đây thứ nhất ta sẽ có sóng vô tuyến thứ hai ở đây là tia gamma chứ nhỉ thế sau sorry các bạn phải là tia gamma chứ à, đây là phải là tia gamma tia gamma tia gamma sau đó đến tia x sau đó đến tia tử ngoại sau đó đến ánh sáng nhìn thấy sau đó đến tia hồng ngoại và cuối cùng đến sóng vô tuyến. Đây là sự sắp xếp thứ tự của thang sóng điện tử. Các bạn nhớ thầy nhé. Thang sóng điện tử thì sắp xếp theo chiều từ trái qua phải với bước sóng tăng dần. Thì chúng ta có tia gamma, tia x, tia tử ngoại, anh sẽ nhìn thấy tia hồng ngoại và cuối cùng là đến sóng vô tuyến. Đồng nghĩa với đó là S giảm dần. Ngược lại thì đương nhiên là bước sóng sẽ giảm dần và tần số sẽ tăng dần.